Ok, xin chào các bạn đã cho nồng nha, mình là Jackie đời Thế mấy bạn thấy gì không? Tên một shop đó là robot com Thì hôm nay mình sẽ thử mua một con trên shop robot com Của anh Bigmin Senpai ấy Bigmin Gaming các bạn Một youtuber chuyên làm về One Piece Về cái phim uh, One Piece anime vậy đó ừ. Và giờ đã chuyển sang Black Food Thì mình chỉ có 40k nên mình chỉ mua à 29k luôn app à, này nó nghe 49k thì mình nghe 49k nhưng mà khi mua thì mình giảm giá thì nó giảm giá còn có 3 ngàn nên mình chỉ có mua app shop ban đầu mình sẽ mua ad à, trên shop ok chấm ok mà <coughs> ok đúng chấm vn ấy. ừ. của r ba Rio và Dragon nhưng mà không được nó bị lỗi vậy bạn nên mình ghi không được giờ mình sẽ ghi mã bình thường ghi mình sẽ chọn mấy mã đẹp đẹp rồi, rồi không thấy mình muốn kéo xuống cuối luôn đây kéo xuống cuối luôn nè thì có ba mã thì mình sẽ chọn một hai ba chọn này mình sẽ chọn cái gì có hiện sinh gì không chọn che số 14 cho rồi có thêm mấy con ạc khác nữa thì mình đã chọn ạc này đây này ạc cuối luôn nè rồi mình sẽ quay lại đây rồi mấy con ạc kia bay màu luôn rồi à. còn đúng một con này thôi không mua mua ngay nè nhập cốt bi đại thần đúng không ta từ từ bạn video này ngoài lệ mấy bạn cần quan tâm lắm mình không nhớ cách game mã cốt đúng rồi không ok bi đại thần bi đại thần nha cốt bi đại thần nha ok tôi muốn mua chứ <coughs> nó sẽ hình lắc nha mà ok giảm giá còn hai hai mươi sáu nghìn thôi ok mà khi xem thông tin ạc ấy thì thì mình sẽ mở một cái cửa sổ trên web khác nè ờ, cho mấy các bạn thấy chết luôn thế mà khẩu thì chết ok à mà mấy bạn có thấy mình quay màn hình ngoài mấy bạn có thể sẽ nói là nên nên đổ quay dạng cửa sổ hay quay trò chơi đi nhưng mà mình phải quay màn hình và anh đỡ lắc là nhiều à. còn giờ đang quay nè đó mình chuyển qua chỗ này để mấy bạn không thấy phần google khẩu mấy mà sẽ không thấy đâu <coughs> Mọi người sẽ thấy một màu đen tụi lùi ấy thì không sao như thế mình nhìn được ạc rồi và mình chắc chắn sẽ không bị lộ nếu mà thấy một màu đen ấy, thì ok do mình phải để đen và để dấu mật khẩu thôi ok giờ thì tắt trò chơi đi rồi ok mình nó quay lại đây thì sau khi mình mua ạc này bạn thì giờ đây có ạc đây mình không biết có gì không thì giờ sẽ vô xem ạc thế nào mấy bạn nó thắc mắc là số tiền mình nạp vào trong ờ, shop biêu hình ấy thì mấy bạn tự ra mấy biết tự ra tất nhiên tôi phần thưởng ấy từ giải trên giải đấu 30 tháng 4 á và mình cũng bật mí bạn luôn giờ thi xong hết rồi thì sẽ đến nghỉ hè đúng không thì đó mình sẽ quay video thì vào ngày nghỉ hè mình sẽ quay video chơi trốn tìm nha ừ. mình sẽ quay chơi trốn tìm à mà mình cũng sẽ nói bạn luôn giờ một số video mình quay có thể mình sẽ thấy bạn mấy bạn sẽ thấy mình mình sẽ không quay nha vì lúc đó vì uh, lúc đó mình sẽ quay video bạn cái phần cái phần cái phần quay của Roblox ấy thì nó sẽ không ra hiện âm thanh âm thanh Roblox thì có nhưng mà âm thanh mình nói thì nó sẽ không có đâu này cái video Minecraft hôm qua mình đăng ấy thì mấy bạn cũng thấy rồi đó nó không có gì mình uh, mấy bạn thấy mình thắc mắc nói đâu ra đúng không ta lên mình lấy cái đoạn video ờ, từ phần Roblox kia đó, rồi xong mới quay lại nó vào phần mềm OBS lại mình cũng mình nói công khai nó luôn nếu bạn có thắc mắc tại sao lúc đó mình không lấy cái file Roblox để nó đăng lên thử mình đăng thử rồi nó nó bị vi phạm bản quyền gì á ừ. nên mình phải quay lại thêm nữa thì mới được rồi ok và thông cảm nha rồi rồi bye anh luôn rồi Giờ tới bay A luôn hả? Alo Tôi muốn vô xe mà Cho tôi vô mau Thì mua hàng xong còn đúng 13.000 thì mình không biết có mua thêm nào nữa cho thi đợi <laughs> ok đây là mình nói trước và luôn đây không phải là video quảng cáo shop nha đây chỉ là video mình thử mua một con ạt trên biên mình shop biên mình luôn com anh à, mà có gì mình sẽ để được link shop ở phần mô tả <coughs> ở phần mô tả nha lại không mua được nữa nó bị lắc quá bạn ơi bạn không thấy nó ạc nó thế nào chưa do mình còn đang quay nữa nên hơi lắc các bạn mình còn đang quay nữa nên nó hơi bị lắc à mà mình cũng sẽ nói chuyện review ngày mai mình quay đó xin là về chat portal nha nói trước thông báo ngày mai luôn view ngày mai mong vô rồi đi mong vô rồi đi mong vô chơi đi đừng bị lắc nữa đừng bị lắc nữa tôi lại tôi lại đừng bị lắc nữa rồi ok ok bình như bình thường nè mình không chiếu vô như nó bị hết trơn giờ thì mình sẽ mong đừng bị nha đừng bị vậy nè rồi mình phải nghi ngờ ta rồi giờ thì như sẽ làm tròn nữa bạn như kẹo thì như cái ác bị đứng ác luôn rồi sao nè bạn để tôi xin đấy ô cái đà xe có ạt mấy bạn không thấy à rồi giờ nó bị lỗi tí rồi, rồi. nó bị lắc quá luôn giờ bị lắc luôn rồi do quay vào OBS này bạn nó lắc kinh dị luôn á nó lắc một cách kinh dị luôn nó lắc một cách kinh dị luôn á mong mà mong là vô được á mong là vô được mong là vô được nha giờ nó rắc một cái kinh dị mà nó rất là lát luôn á nè chúng nó mình bển này lên ăn hành luôn á mấy bạn thấy là mật khẩu là ăn hành luôn solo dữ trời lắc quá thôi ừ, thôi luôn đi ok mình sẽ để một xíu nữa để chuyển cảnh đi các bạn thấy à hành không vô hàng cho tôi mau đi trời ơi có vô không vậy vô lẹ đi mà trời ơi nếu không vô hàng được thì thôi nha mà hình như mất tích không ngoài sao rồi hiểu thôi trong này mình sẽ mua một con ạc thêm một con ạc khác nhau à giờ có 13 ngàn là chẳng biết mua được gì không nữa may có sợi copy định thuận để giảm giá các bạn này giảm giá còn nhiêu tiền cơ mình muốn giờ thử ra đơn mặt 19 ừ, k chơi luôn chứ sao mình sẽ thử mua nha còn nếu mua không được ấy, thì coi như mình sẽ đổi rồi ok một hai ba ô không đủ tiền rồi Mà thôi mình cũng sẽ dừng video tại đây đây Ban đầu mình sẽ định vào à, có thể mà xem mặt thế nào nhưng mình nó lắc quá rồi không được Nên thôi mình sẽ dừng video tại đây đây Và khi xem xong video này <clears throat> Các bạn hãy cho mình một subscribe nha ở subscribe nha và nhấn một cái chuông nhận thông báo chính lên từ kênh của mình nha và nhớ ấn thêm like ở trên uh, youtube nha các bạn <clears throat> like video nha cuối cùng hãy share video mình để cho mọi người càng biết đến kênh mình nhiều hơn nha dạ ok giờ dạ, thì bye bye